và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ Hà Quy Giáp dẫn vào lô đất cho quý anh chị xem nha. Hiện tại thì Phúc đang đứng ở đường gần cuối đường Hà Quy Giáp, khúc uh, cầu sắt cũ. Chúng ta sẽ rẽ vào một đường nhánh nhỏ. Đường này thì có chiều ngang khoảng 3 mét. Chạy một đoạn tí xíu là tới đường TNL54. Vẹo qua bên trái một tí khoảng 10 ờ, mét sau đó chúng ta rẽ vào đường ờ, chùa Bảo Ân khoảng 15 mét là tới ờ, vị trí lầu đất của chúng ta nha đây hết sau dãy nhà này là chúng ta sẽ tới vị trí lầu đất và đây cánh cửa xanh xanh này chính là vị trí lầu đất của chúng ta Phúc xin nhắc lại lô đất của chúng ta có diện tích là ngang 5, dài 17, thổ cư là 84 mét được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ. Giá này chủ chỉ bớt lọc lá cho quý anh chị nha, không bớt nhiều.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 và khoảng hơn 7 km là chúng ta về tới ờ, sân bay Tân Sơn Nhất một vị trí ờ, rất là đẹp với ờ, khung giá rất là mềm quý chị anh chị hãy nhanh chân liên hệ với Phúc để sở hữu lô đất này nha với diện tích ngang 5 và sâu vô 17 thì rất là rộng nha quý anh chị về xây nhà rất là đẹp trên đất của chúng ta thì có sẵn một cây me rất là lớn cây me thì nằm sát dách thôi cây me thì đang cho trái ờ, rất là nhiều sau này quý vị về xây nhà chừa lại cây me để giữ bóng mát và cho trái vị trí đô đất chúng ta là tới mí tượng đỏ phía cuối nha và đây là tổng quan xung quanh khu đất khu, đất cũng được chủ ờ, gào lại bằng tường và ton à, phá cửa rào lại đây là đường trước đất của chúng ta đứng đây chúng ta có thể nhìn thấy đường TNL54 xung quanh nhà lầu rất là nhiều và bây giờ từ vị trí đầu đất chúng ta Phúc sẽ chạy ra ngay ngã ba chợ đường khoảng hơn 200m nha quý vị rất là gần xung quanh thì à, toàn bộ là rất là nhiều à, nhà lầu khu dân cư rất là đông đúc nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại ngay góc màn hình nha để tới à, xem vị trí lô đất và gặp được trực tiếp với chủ để à, làm việc về à, giá cả cảm ơn quý anh chị đã xem hết à, video quý anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những thông báo về sản phẩm bất động sản nhà và đất ở quận 12 xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau chúc quý khách nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống xin chào và hẹn gặp lại